Hình ảnh xúc động Hình ảnh xúc động về một bé gái Syria 7 tuổi dùng tay che chắn cho em trai khi cả hai mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất đã làm tan chảy trái tim cư dân mạng. Một trong những hình ảnh khác gây xúc động mạnh trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đó là câu chuyện một thai phụ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị san phẳng đã sinh con thành công trước khi tử vong. Số người chết trong các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 12.000 người, cùng hàng nghìn người khác bị thương, cơ sở hạ tầng đổ nát và các nhóm cứu hộ đang vật lộn để mang hàng viện trợ đến cho các nạn nhân. Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu 285 dư chấn sau trận động đất. Kính thưa quý vị, những hậu quả mà thảm họa động đất diễn ra trong những ngày vừa rồi đã để lại rất nhiều đau thương và ở đó cũng cho chúng ta thấy được nhiều câu chuyện vô cùng cảm động. Thảm họa tự nhiên diễn ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria khi gia đình của cô bé Mariam đang ngủ. Hai đứa trẻ bị kẹt giữa đóng bê tông trong ngôi nhà ở miền Bắc Syria đã được giải cứu sau hơn 17 giờ sau trận động đất hôm 6 tháng 2, theo CNN. Hãy cứu cháu ra khỏi đây, cháu sẽ làm mọi thứ cho chú. Cô bé theo thào nói với đội cứu hộ khi nhìn thấy họ tiếp cận ngôi nhà nằm ở Betnaya Prenet, ngôi làng nhỏ ở Haram, Syria cháu sẽ trở thành người phục vụ cho chú để trả ơn. Cô bé nói trước khi nhân viên cứu hộ trả lời. Không, cháu không phải làm vậy. Mariam nhẹ nhàng vuốt tóc đứa em nhỏ trong lúc cầu xin. Chúng đang nằm cùng với nhau trên giường khi thảm họa ập tới. Khối bê tông rơi ở phía trên chúng vừa đủ tạo một khe hở để Mariam và em Lab không mất mạng. Theo Khan News, cha của Mariam là ông Shayad nói rằng vợ và ba con của anh đang ngủ và sáng sớm ngày 6 tháng 2 thì trận động đất xảy ra. Chúng tôi thấy sàn rung lên, các mảnh bê tông bắt đầu rơi xuống trên đầu. Chúng tôi đã cố gắng trụ qua hơn 2 ngày dưới đóng đổ nát. Chúng tôi đã trải qua cảm giác mà tôi hy vọng không ai phải cảm nhận nó, ông Sajak nói. Mọi người đã nghe thấy chúng tôi và chúng tôi đã được cứu. Tôi, vợ và các con, ơn trời, chúng tôi đều sống sót và chúng tôi xin cảm ơn những người đã cứu mình, ông nói thêm. Theo IB, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết có thể có hàng nghìn trẻ em thiệt mạng trong trận động đất thảm họa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào sáng ngày 6 tháng 1. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang lao vào các đống đổ nát, cố gắng đào bới và tìm kiếm những người sống sót bất chấp nhiệt độ lạnh giá. Bé gái sống sót hy hữu, dây rống vẫn còn dính, người mẹ đã tử vong trong trận động đất kinh hoàng. Giữa đau khổ chết chóc, những người cứu hộ đã chứng kiến những điều kỳ diệu, cho thấy sức sống mãnh liệt của con người. Đoạn video quay cảnh em bé sơ sinh, người lắm lem bụi đất, được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Aleppo, Syria và đưa đến nơi an toàn đã xuất hiện trên mạng và đã gây xúc động mạnh cho người xem. Daily Mail vào ngày 7 tháng 2 cũng đã đưa tin một bé gái sơ sinh ở thị trấn Renders Đông Bắc Syria được giải cứu và được đưa tới bệnh viện sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 6 tháng 2 giờ địa phương. Tâm chấn động đất ở huyện Duragi, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một số khu vực ở biên giới Syria như Genderes cũng chịu thiệt hại nặng nề. Truyền thông Syria đưa tin mẹ của bé gái đã chuyển dạ cùng thời điểm trận động đất xảy ra. Bà qua đời sau khi sinh con. Một số nhân chứng cho biết tất cả người thân của bé gái đều qua đời trong trận động đất. Trong đoạn video, bé gái được các nhân viên cứu hộ bế ra khỏi tòa nhà sập đổ. Một người đàn ông lấy tấm chăn phủ đầy bụi ném theo, hy vọng nó có thể giữ ấm cho đứa bé. Daily Mail gọi khoảnh khắc bé gái sơ sinh được giải cứu là điều kỳ diệu và bày tỏ thương tiếc khi người thân của em đã không còn. Xúc động cảnh người cha nghẹn ngào, đừng sợ, có bố đây khi tìm thấy con trong đống đổ nát do động đất. Trong một đoạn đô đón tim người xem khác, một bé gái Sira tên là Noor bị chung vùi dưới đống đổ nát hàng giờ đã được giải cứu thành công vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 2. Đoạn video được lan truyền rộng rãi cho thấy bé gái đã bị sốc đến mức khi lực lượng cứu hộ cứu sống, bé ngây thơ nhìn họ thay vì khóc thành tiếng hay thể hiện bất kỳ cảm xúc dữ dội nào khác. Và khi các nhân viên cứu hộ cố gắng trấn an bé bằng cách bảo em hãy nhìn cha mình, bé hầu như không có bất kỳ phản ứng nào. Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này, có thể nghe thấy tiếng người cha động viên cô bé, trong khi nhân viên cứu hộ đang dùng tay đào bới xung quanh để đưa cô bé ra ngoài. Đừng sợ, bố đây, ông nói. Nhân viên cứu hộ cũng khuyến khích cô bé nói chuyện với cha mình. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì con vẫn an toàn, giỏi lắm con gái. Người cha nói và ôm cô bé thật chặt ngay khi nhân viên cứu hộ trao cô bé cho ông. Hành vi lạ của bầy chim ngay trước động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng cảm nhận được thảm họa. Có phải những chú chim ở Thổ Nhĩ Kỳ đã biết rằng động đất sắp xảy ra? Đây là điều mà rất nhiều người tin chắc sau khi xem một đoạn clip ghi lại cảnh rất nhiều chim chóc có hành vi lạ ngay trước động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người báo cáo rằng những chú chó cũng có hành vi khác thường nữa. Trên các trang mạng xã hội có rất nhiều hình ảnh ghi lại thời điểm trong và sau động đất, nhưng có một clip được cho là quay trước đó vào lúc còn chưa bình minh do một người thấy bỗng nhiên có rất nhiều chim bay trên không trung. Có thể thấy đúng là rất nhiều chim dường như đã ùa hết ra khỏi tổ khi trời còn đang. Có thể thấy đúng là rất nhiều chim dường như đã ùa hết ra khỏi tổ khi trời còn chưa sáng. Chúng bay tán loạn, có vẻ hoảng sợ và mất phương hướng. Video được chú thích Hành vi lạ của những chú chim được quan sát thấy vào lúc trước động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đoạn clip đã được xem gần 10 triệu lượt, được chia sẻ hơn 15.000 lượt. Dân mạng viết những bình luận như những chú chim đã cảm nhận được Tôi ở Anh vào ngày 6 tháng 2 cũng có rất nhiều chim kêu âm ỉ. Cả gia đình tôi đều thấy kỳ lạ. Không biết có phải những chú chim ở đây cũng cảm nhận được gì đó hay không? Động vật luôn biết trước về thảm họa theo trang The Washington Post cũng viết rằng những chú chim bay loạn xạ ngang qua các nóc tòa nhà và những chú chó bỗng nhiên tru lên rất lớn trước động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Từ thời cổ đại, con người đã tin rằng động vật cảm nhận được trước những thảm họa. Một số nghiên cứu khoa học cho rằng động vật cảm thấy chấn động nhỏ lan đi dưới mặt đất ở thời điểm vài giây trước khi động đất mạnh hơn xảy ra. Thậm chí, có những động vật có thể cảm nhận được từ trước khi có những chấn động nhỏ. Nên từ vài tiếng hoặc một hai ngày trước thảm họa là chúng đã có những hành vi khác lạ rồi. Khi cảm nhận như vậy, động vật thường hiếu động khác thường, chẳng hạn như di chuyển liên tục, kêu ầm ĩ, vào năm 2016, vào khoảng 15 phút trước khi động đất 5,8 độ Richter làm rung chuyển bang Oklahoma ở Mỹ, người ta cũng thấy hàng ngàn chú chim ao ra bay lượn trên không trung, chứng tỏ chúng đã cảm nhận được thảm họa sắp xảy ra. Thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng các trận động đất đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một đoạn video được chia sẻ trên Twitter cho thấy vô số tòa nhà đã biến thành đống đổ nát, chỉ còn sót lại một tòa nhà cao tầng kiên cố. Ở khu vực phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có một số thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đường xá hư hỏng và kết nối Internet kém đang cản trở các nỗ lực cứu hộ. Ở một số nơi khác, thời tiết mùa đông lạnh giá cũng là một thách thức. Các gia đình buộc phải ngủ trong ô tô xếp hàng dài trên đường phố. Ở Karamanmaras, các gia đình quấn chăn và quay quần bên đống lửa để sưởi ấm. Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã triển khai 13.740 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ, cũng như hơn 300.000 chăn, 100.000 giường và 41.000 liều tới khu vực. Theo ông Oren Tutter, một quan chức của cơ quan quản lý thảm họa khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất đã phá hủy 5.775 tòa nhà, cơ sở hạ tầng bị hư hại, những con đường mà chúng tôi từng sử dụng cho hoạt động nhân đạo cũng bị hư hỏng. Do đó, chúng tôi phải sáng tạo ra nhiều cách để tiếp cận người dân chúng tôi vẫn đang nỗ lực không ngừng. Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc, Ben Lalit nói với Reader, trận động đất hôm thứ Hai ngày 6 tháng 2 là trận động đất đậm máu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi trận động đất có cường độ tương tự xảy ra ở nước này vào năm 1999, khiến hơn 17 người thiệt mạng. Các nước nỗ lực khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Ngoài Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu EU đang gửi các đội tìm kiếm và cứu nạn đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Vương quốc Anh và Romania cũng cử đến các đội tương tự. Israel, Đức và Pháp cũng đã cam kết giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ. israel đã gửi thuốc men, thực phẩm và liều trại tới Syria. Quân nhân Nga đang hỗ trợ các nỗ lực phục vụ ở miền Bắc Syria vì cả hai nước đều là đồng minh của chính quyền Democrat. Ấn Độ đã cử một đội y tế gồm 99 thành viên được trang bị máy X-quang, máy tạo oxy và máy theo dõi tim để thành lập một cơ sở y tế 30 giường. Trung Quốc đã công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 40 triệu nhân dân tệ, tương đương 5,9 triệu đô la. WHO đang gửi các vật tư y tế, bao gồm bộ dụng cụ phẫu thuật và chấn thương khẩn cấp, cũng như kết hoạt một mạng lưới các đội y tế. Cơ quan này bày tỏ lo ngại về các khu vực ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vẫn chưa có thông tin gì từ sau trận động đất. Syria nói Mỹ chính trị hóa trận động đất sau khi từ chối gửi viện trợ cho chính quyền Assad. Trong phản ứng ban đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc liệu Washington có hợp tác với Democrats hay không, phát ngôn viên Nick Wright nói với các phóng viên phóng thứ hai rằng sẽ khá là châm biếm nếu không muốn nói là phản tác dụng nếu chúng ta tiếp cận với một chính phủ ra tay tàn bạo với người dân của họ hơn chục năm nay như thổi ngạt họ, tàn sát họ và chịu trách nhiệm về phần lớn đau khổ mà họ phải chịu đựng. Ông Ray cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ gửi viện trợ cho Syria, nhưng cho biết chúng tôi có các đối tác nhân đạo tại chỗ, những người có thể cung cấp hình thức hỗ trợ sau hậu quả của những trận động đất bi thảm này. Một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với tờ New Grid, Hoa Kỳ là nhà cung cấp hỗ trợ nhân đạo lớn nhất trên khắp Syria và chúng tôi đang nhanh chóng cung cấp cứu trợ có mục tiêu cho những người sống sót và những người phải di dời sau trận động đất kinh hoàng ngày hôm nay. Chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức, cứu trợ sinh mạng để giúp tất cả cộng đồng bị ảnh hưởng phục hồi sau thảm họa này, người phát ngôn nói thêm. Tuy nhiên, đồng thời người phát ngôn khẳng định rằng không có khoản viện trợ nhân đạo nào do Hoa Kỳ tài trợ cho hoạt động ứng phó động đất được cung cấp thông qua chế độ Syria và chúng tôi tiếp tục yêu cầu chế độ này và tất cả các bên trong cuộc xung đột đảm bảo việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở đến tất cả các vùng ở Syria. Damarcus đã bác bỏ cáo buộc của Washington về vi phạm nhân quyền đối với chính phủ của Tổng thống Assad bắt đầu từ cuộc đàn áp vào năm 2011 đối với các cuộc biểu tình dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài cho đến ngày nay. Về phần mình, Hoa Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc rằng họ đang đánh cắp tài nguyên từ các vùng đất phía đông bắc của đất nước dưới sự kiểm soát của lực lượng dân chủ Syria do Lầu Năm Góc hậu thuẫn. Washington vốn ban đầu ủng hộ lực lượng nổi dậy Assad đã chuyển sự ủng hộ sang SDF vào năm 2015 để chống lại nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo ISIS. Cùng năm đó, Nga đã cùng với Iran giúp chính phủ Syria chiến đấu với IS, cũng như các lực lượng thánh chiến và phiến quân khác cho phép Democrat cuối cùng tái khẳng định quyền kiểm soát đối với hầu hết đất nước. Nhưng miền Bắc Syria vẫn bị chia cắt giữa chính phủ, SDF và các lực lượng đối lập. Và phía Tây Bắc, nơi có chiến tuyến giữa quân đội Syria và các tay súng nổi dậy, đã ghi nhận thương vong nặng nề nhất gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, tâm chấn của động đất kinh hoàng. Trong khi SDF hoạt động độc lập với Democrat và tích cực chống lại hầu hết các nhóm phiến quân phe do người Kurd lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Hai, nói rằng lực lượng của họ sẵn sàng hỗ trợ ngay lập tức để khắc phục hậu quả động đất ở tất cả các vùng lãnh thổ của Syria, bao gồm cung cấp hỗ trợ cứu trợ và gửi cứu hộ đến các khu vực bị thiên tai. Bộ Ngoại giao Syria và Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập Syria đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế hỗ trợ để đối phó với thảm họa. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã kêu gọi tất cả quốc gia thành viên làm việc cùng nhau trong tình đoàn kết để hỗ trợ tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Sau cuộc gặp với ông Guterres vào thứ Hai, đại diện thường trực của Syria tại Liên Hiệp Quốc, Basham Shatbat đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và phối hợp để cung cấp hỗ trợ cho tất cả người dân Syria trên toàn bộ lãnh thổ của Syria. Trong số những bên đầu tiên đáp lại lời kêu gọi là các đồng minh của Democrat, Moscow và Tehran. Tiếp theo là một số quốc gia Ả Rập, bao gồm các nước quốc gia Bắc Phi như Algeria, Ai Cập, Tunisia, cũng như các nước láng giềng Lebanon, Iraq, Jordan, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập ở khu vực bán đảo Ả Rập, Israel cũng cho biết sẽ gửi trợ giúp khi Thủ tướng Netanyahu được cho là đã nhận được yêu cầu trực tiếp từ một nhà ngoại giao Syria bất chấp tình trạng chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước. Tuy nhiên, giống như Mỹ, hầu hết các quốc gia phương Tây đã cắt đứt quan hệ chính thức với chính quyền của ông Assad và vẫn chưa cân nhắc liệu họ có hợp tác với Democrat để giúp đỡ trong các nỗ lực cứu hộ và phục hồi hay không.